Chào tất cả anh em đang xem kênh của Tấn Tuân Casino à, Hôm nay Tấn sẽ đập hộp cho anh em một con máy đánh bài Để anh em có thể sở hữu nó Hỗ trợ cho anh em đi chơi đánh liêng, đánh ba cây, bài cào, sập sám Đánh xì, đánh sâm, đánh các kiểu luôn Đánh binh sáu lá Đó Cái con máy đánh bài này nó chơi được tất cả các trò chơi Để hỗ trợ cho anh em à, này. Con máy này nó sẽ đi kèm là một cái tai nghe Tai nghe của nó này Đây là cái tai nghe 698 của nó Đó thứ nhất là con máy đánh bài này nó có tác dụng như thế nào thứ nhất là cái giá của nó nó rất là rẻ cái giá của nó nó chỉ rơi vào là từ 10 triệu cho đến 13 triệu thôi tùy vào thời điểm đấy con máy đánh bài này nó có tốc độ báo rất là nhanh tốc độ báo bài rất là nhanh anh em nhé Tấn đã làm một cái clip mà hướng dẫn cho anh em cách sử dụng con máy đánh bài này rồi hôm nay Tấn sẽ đi vào test cho anh em cái tốc độ báo của con máy này nhé 1388 thăng đó nó hiện là cái hãng của nó này anh em bấm được hạ cánh này thì lưu ý lại cho anh em rất nhiều anh em chưa hiểu ờ, một con máy đánh bài không may em đi mua nó sẽ phải con máy đánh bài cũ thì nó sẽ là đã mua trò chơi rồi còn mua về rồi là sẽ không xóa đi được anh em nhé à, hiện tại là con máy này là con máy mới chưa mua trò chơi đó mua số bậc thang này là 0 trên 5 tức là chưa mua trò nào cả đấy, cái đấy cái thứ nhất thứ hai là bây giờ tôi sẽ test cho anh em là tốc độ báo bài nhé báo bài trong đánh liêng 3027 này bấm mật thử này anh em à, cùng theo dõi nhé nếu mà anh em nào có nhu cầu có thể là bấm uh, link Zalo ở bên dưới kết bạn Zalo gặp Tấn Tấn sẽ tư vấn cho anh em cơ sở thì ở Hà Nội và Sài Gòn anh em nhé à, Tấn sẽ để cho anh em xem này cái tốc độ báo bài của nó này cực kỳ nhanh luôn hiện tại đây đây là bài kính để lấy cho anh em bộ bài này đó máy báo cực kỳ nhanh luôn máy báo 3 thì anh em đi chơi anh em sẽ đeo một cái tai nghe siêu nhỏ này còn ví dụ mà máy báo 3 anh em sẽ bỏ ba lá đi 1 2 3 anh em chia ví dụ bỏ ba lá xong anh em sẽ cháo giả một cái anh em sẽ kẹp tay vào đây anh em cháo giả như này để em cầm bài lên anh em chia hiện tại là đang đánh 4 nhà 1 2 3 4 thử xem cái độ báo bài của nó nhà mình là 9 điểm 9 quy cử đó to nhất luôn nhà này 7 nha đó anh em cùng theo dõi nhé anh em nhớ đăng ký kênh của Tấn à, hiện tại thì bên Tấn có một cái đồ chơi cực kỳ hiệu quả trong đánh bài bịp đó là cái sạc dự phòng Tấn cũng đã làm video rồi anh em xem này báo bài cực nhanh luôn đó cực kỳ rộng luôn này rộng một găng tay luôn này đó trong phạm vi một găng tay đặt đâu cũng dính ngang dọc thì đều được hết nhá này đặt bài ngang dọc đều được kênh bài vẫn được nhá đó kênh bài vẫn báo nhá máy báo một thì anh em bỏ một đi như này sau đó anh em cháo giả đi đó nó rất là đẹp luôn anh em cầm anh em chia chia bài thì bài của mình chắc chắn là sẽ được điểm to rồi nhà mình 8 điểm 8 điểm là to nhất rồi 4 điểm 4 điểm bên Tấn thì có rất nhiều cái đồ chơi sóc đĩa bầu cua bài lá tài xỉu nếu mà anh em nào đam mê thì có thể là kết bạn Zalo Tấn sẽ tư vấn cho anh em hoàn toàn miễn phí nhé này kênh bài này máy báo ba anh em cháo ba lá đi một hai ba đó anh em cháo giả lên tí nữa đó, như thế là xong chia bài này chắc chắn bài của anh em sẽ điểm to nhất nhé 6 điểm to này đó 6 điểm cũng là to nhất khi anh em nào chơi con máy này thì chắc chắn là anh em sẽ gỡ lại được những gì mà anh em đã thua tha mà hầu như là những anh em nào thua tha thì mới đi tìm mua đồ cho nên là tấn muốn tư vấn cho anh em đây là con máy đánh bài cực kỳ hiệu quả chắc chắn với anh em nhé đó bảo hành máy một năm đây bên tấn còn có thẻ bảo hành luôn để hỗ trợ cho tất cả anh em à, đó cơ sở thì uh, quốc lộ 13 thủ đức sài gòn và bến xe mỹ đình hà nội nhé Đấy, số hotline của Tuấn ở trên màn hình nếu mà anh em nào có nhu cầu thì có thể là bấm vào link Zalo nhé Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em